Xin chào anh em đến với kênh của mình Chơi game uh, Stick War Legacy Mình uh, chơi ở chế độ cực khó à, Vừa rồi mình uh, tiếp tục với lại là cái phần uh, map tiếp theo Đây là map uh, World, uh, Scout Chúng ta đấu với đội quân uh, kiếm trước cái sự tấn công của uh, uh, kiếm ok chúng ta xem uh, đội quân của đối phương thế nào uh! đội quân của đối phương đây là kiếm gì vậy và wow, lại còn cầm hai còn hai tay này còn uh, uh, dơ lên cao này còn uh, kiếm bình thường thì uh, tay để như bình thường thôi ok mình ờ, triệu hồi các cái đơn vị lính của chúng ta ra có mươi kiếm với cung vâng cả các uh, chiến binh Sparta của chúng ta đây đây rồi đây là những chiến binh ờ, Sparta của chúng ta à. oh, những người anh hùng kiếm của chúng ta đến trợ giúp đây rồi wow cả chiến binh Sparta khổng lồ oh, chúng ta cũng chất không kém Wow Đối phương Đối phương đây rồi Từ đấy một mà bây giờ là có tới 3 rồi 4 Wow lại còn à, mặc thêm cả Cái áo à, vua nữa chứ Wow Cả người đơn vị người khổng lồ cũng xuất hiện luôn rồi Anh em chiến thôi Của anh em chúng ta chiến thôi nào vâng những người khổng lồ của chúng ta à, được uh, pháp sư của chúng ta đưa đến những người khổng lồ có những uh, siêu sức mạnh à như thế này mới bảo vệ được uh, tượng của chúng ta chứ rút rút tôi anh em ơi wow. chúng tôi các anh em à, chúng ta lại chiến tiếp nào à, chúng ta tưởng như ờ, rút mà không bị tấn công à, tất cả đang tấn công chúng ta rồi triệu hồi tiếp các đơn vị kiếm ra đi để bảo vệ tượng con tượng con người con của ờ và ờ, triệu hồi triệu hồi các cái, à, đơn vị gì đây wow lại tiếp tục một người siêu khổng lồ tiếp ra rồi này chống đỡ làm sao được chứ à, đây là người khổng lồ lại một người khổng lồ mù lá nữa à, đập tượng chúng ta rồi à, này ta cần phải mua item thôi anh em ơi kiếm đấy ờ, item để mua không thì làm sao mà đánh thắng được đây là những chiến binh tinh nhuệ của chúng ta chiến binh Sparta ok bây giờ chúng ta triệu hồi những ờ, đội quân tinh nhuệ của chúng ta ra vâng. đây là các chiến binh tinh nhuệ của chúng ta Vâng từ này chúng ta cần à, triệu hồi thêm cả người à, khổng lồ đại đế của chúng ta ra Để có thể chống đỡ được sự tấn công à, của quân đối phương Đây rồi Người khổng lồ của chúng ta đây rồi À, may quá Khi người khổng lồ của chúng ta xuất hiện Những chiến binh của đối phương đã rút lui rồi à, những uh, item đối phương đang xuất hiện những item mới Vâng. Anh em ta quay về bảo vệ tượng thôi. một loạt các ờ, chiến binh ờ, zombie đang xuất hiện rồi anh em ta triệu hồi tiếp ờ, các đơn vị lính spa Spartan ra để chống lại sự tấn công của bọn zombie ta lúc nào cũng đang bị uh, lấn áp. Bây giờ cũng chỉ còn lại là những chiến binh zombie Ok rồi Những cơn à, thịnh nộ Đã qua đi Anh em ta chỉ còn à, à, Chống đỡ sự tấn công của zombie vâng uh, zombie uh, vô hạn chúng nó uh, liên tục đẻ ra những bọn zombie quá đông vâng chúng nó chui từ dưới mặt đất lên chui lên à, với những người anh hùng đại đế của chúng ta cần uh, tấn công đơn vị lính khổng lồ nào đây rồi anh em ta anh em ta đang uh, chống đỡ sự tấn công của zombie wow đây là những đơn vị lính zombie cuối cùng à, những chiến binh Sparta đang uh, góp công sức vào Oh, thật may mắn của chúng ta chúng ta đã giành chiến thắng bảo vệ tượng lại các bạn ở những video tiếp theo tạm biệt các bạn